Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của Hải Thì ờ, lời đầu tiên cho Hải xin gửi lời chào đến tất cả mọi người Tất cả những ai đang xem video này Một lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống Thì video hôm nay để trả lời cho câu hỏi Tại sao chơi tài xỉu toàn thua thì mình sẽ nêu ra 5 lý do chính à, Mặc dù có nhiều nguyên nhân nhưng mà à, cơ bản là có 5 lý do chính thì mình à, gặp rất nhiều anh em hay thắc mắc là tại sao mà chơi tài xỉu toàn thua ấy thì điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan cũng có mà khách quan cũng có theo kinh nghiệm của mình đã chơi nhiều năm và à, tham khảo qua nhiều anh em bạn bè kể cả từ chơi offline đến online thì à, thực sự mà nói thì kể cả người chơi lâu năm hay là mới chơi thì đều có thể thua sấp mặt nguyên nhân Ờ, chính thì có 5 nguyên nhân có thể đến từ yếu tố bên trong từ tâm lý cũng có thể từ các cái tác động bên ngoài thì sau khi thăm dò mình đã tổng hợp được thì uh, bây giờ mời các bạn cùng tham khảo cái nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân à, bạn chọn phải trang web không uy tín thì đây là nguyên nhân cực lớn khiến nhiều người chơi thua cuộc sau các vòng các trang web uh, À, sẽ bịp bạn bằng cách đặt chip trong con lắc hoặc là gầm bàn, camera để kiểm soát kết quả. Nếu mà bạn không may dính phải những trang web không uy tín này thì khả năng thua của bạn rất là cao. Bạn à, càng đặt theo số đông thì khả năng thua càng lớn. À, trang web sẽ theo dõi số tiền mà bên nào đặt ít hơn, bên nào đặt nhiều hơn thì bên nào đặt nhiều hơn thì khả năng thua càng lớn. Chính vì thế mà để không bị mất trắng, không bị thua liên tục thì bạn nên tìm hiểu kỹ trang web nào uy tín trước khi quyết định chơi. Nếu mà bạn thấy những dấu hiệu uh, như mình vừa nói ở trên ấy thì bạn nên dừng lại và kiểm tra lại uh, tìm cho mình một trang web uy tín hơn để chơi. Nguyên nhân thứ hai là chơi sai quy luật. Nếu mà bạn không nắm rõ quy luật, ờ, không chỉ tài xỉu hay là ờ, các trò khác cũng vậy thì đây là à, điều mình khẳng định với bạn luôn do đó trước khi bắt đầu chơi bạn nên đọc kỹ những thông tin về luật chơi và cách chơi nguyên nhân thứ ba à, cũng là nguyên nhân à, rất quan trọng dẫn đến việc um, mọi người chơi à, toàn thua đó là à, về yếu tố tâm lý tâm lý yếu nếu mà tâm lý của bạn yếu thì cũng góp phần à, không nhỏ dẫn đến việc thắng thua khi mà chơi nên là mình ờ, khuyên anh em anh em nào yếu bóng vía thì ờ, tốt nhất là không nên chơi tại vì ờ, vừa chơi mà vừa run ấy thì làm sao mà thắng được cứ để người khác nói một câu là à, lại đổi ý dễ bị tác động thì kiểu gì bạn cũng sẽ thua thôi theo kinh nghiệm của mình thì bạn cứ chơi theo ý của mình tự tin theo phán đoán của mình và tự phân tích kết quả à, thay vì lắng nghe theo nhiều người tại vì mỗi người một ý người thì à, bảo đặt tài người bảo đặt xỉu thì à, biết nghe theo ai đúng không một số người chơi đã sợ mà còn tham nếu mà bạn sợ mà lúc nào cũng muốn chiến thắng thì mình cũng à, ạ à, bạn luôn tại vì mình chưa thấy ai đang run mà đánh chuẩn cả đánh thắng cả chính vì vậy mà à, khi chơi tài xỉu hay là bất kỳ một trò nào thì bạn cần làm chủ được tâm lý của mình, làm chủ được cảm xúc của mình, luôn kiên định trong mọi quyết định. Cái nguyên nhân thứ tư dẫn đến việc chơi tài xỉu hay thua ấy thì đó là à, vốn của bạn quá ít. đây à, là nguyên nhân à, rất quan trọng. Mình cũng đã khảo sát nhiều anh em bạn bè rồi. Thì bạn biết tại sao không? Tại vì nếu mà vốn của bạn quá ít, không đủ vốn ấy thì khi mà bạn vừa phân tích được một cái đường cầu thì đã hết tiền rồi thì làm sao mà mà gỡ được đúng không do đó uh, chuẩn bị nhiều vốn thì vẫn là có lợi hơn nếu mà thua keo này thì keo sau còn tiền để mà gỡ ờ, các cụ có câu rồi buôn tài không bằng dài vốn chính vì thế uh, bạn hãy chuẩn bị cho mình một số vốn uh, nhất định để có thể bắt đầu chơi cái nguyên nhân thứ năm cũng là nguyên nhân cuối cùng mà dẫn đến những người chơi tài xỉu hay bị thua ấy đó là chơi không biết điểm dừng vì hầu như những người chơi tài xỉu đều rất là quyết tâm ờ, đâm đầu vào chơi để, giành chiến thắng nhưng mà hầu như là họ không biết ờ, khi họ chơi thua thì bản tính của họ lại thay đổi khác với bình thường lúc đó thì ờ, ai cũng muốn đặt thật nhiều để nhanh chóng gỡ lại những gì đã mất càng chơi nhiều thì càng mất đi sự lý trí vì vậy mà bạn hãy rèn luyện cho mình một kỷ luật, hãy biết điểm dừng, chỉ nên chơi uh, tầm uh, ờ, 15 đến 20 phút rồi nghỉ, sau đó uh, lần sau chơi tiếp hoặc là ngày hôm sau chơi tiếp. Đặc biệt với những người mà đã thắng nhiều ấy uh, thì cũng nên nghỉ để bảo toàn cái uh, lợi nhuận của mình. Có nhiều người vì gỡ 1 200 mà uh, mất uh, 1 2 chục triệu. Kết luận lại là nếu như bạn đã nắm vững được những bí quyết khi chơi và chơi có chiến thuật, có phương pháp và kèm theo đó là một cái tâm lý vững vàng, lý trí thì mình tin là à, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận khi chơi tài xỉu. Hy vọng à, qua những chia sẻ của mình cũng giúp bạn rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân và áp dụng vào à, để chơi những cuộc chơi tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Nếu bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất. À, xin ờ, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn.